Vậy nên cuối cùng mợ con phải ở nhà rồi mợ cứ khóc suốt. Con nhìn thấy rất là tội. Con không hiểu tại sao phải như thế. Bố con bảo là vì con chết trước cha mẹ là bất hiếu, là trốn nợ đời. Thế nên bố mẹ không đưa tang hay để tang con. Con kính thưa Thầy, điều này có đúng không ạ? À? Nếu bố mẹ vẫn đi đưa tang và để tang con thì có bị làm sao không ạ? À? con xin tri ân công đức của Thầy ạ. À. Đó. Thế bạn Thanh Hằng, bạn gửi câu hỏi mà Thầy vừa đọc đại chúng cùng nghe. Câu hỏi về là em của em, tức là con nhà cậu mợ của bạn này mất, ừ, trong khi mà cậu mợ, tức là bố mẹ của em ấy vẫn còn. Thế thì mợ là muốn đi được đưa tang con đưa ra ngoài chỗ mà để chôn cất đó. Thế thì bà thì không cho, Đấy, bà không cho đi bà nói là không ai mà lại cha mẹ lại đưa tăng con thế rồi bố của bạn thanh hằng cũng nói là con mà chết trước bố mẹ là bất hiếu là trốn nợ đời cho nên là bố mẹ không có đưa tang thì bạn ấy thắc mắc không hiểu cái điều này ờ, đối với phật pháp mình thì thế nào đúng hay là sai và nếu mà cứ đi đưa tang con như thế thì có vấn đề gì xảy ra không đó thì ở đây thì thầy xin ờ, được trả lời bạn thanh hằng cũng như toàn thể đại chúng để chúng ta cùng nghe về cái vấn đề này. Thứ nhất thì chúng ta phải à, cùng nhau nhận định thế này. Cái việc à, sinh tử là cái lẽ tự nhiên, có sinh ắt phải có tử, không ai tránh khỏi. Tất cả chúng ta đều phải chết hết, không sớm thì muộn. Và 7, 8 tỷ người trên trái đất hiện nay rồi cũng sẽ phải chết hết. Có ai còn lại được đâu. Cho nên chúng ta biết đã có sinh thì phải có tử thế thì cái việc mà khi chết rồi á khi sinh ra thì ờ, người ta có những cái nghi thức phải và khi chết ấy, người ta cũng đặt ra những cái nghi thức đối với cái người chết thì cái việc ờ, tổ chức tang lễ cái hình thức tang lễ nó cũng là do con người chúng ta đặt ra thôi thì đối với dân tộc việt nam chúng ta thì cái việc để tang này chịu tang là một cái hình thức để thông báo cho mọi người biết rằng gia đình nhà chúng ta có người qua đời cũng như là thông báo để cho mọi người biết là người thân của người mất là những ai những ai và chúng ta để tang chúng ta đội cái khăn tang chúng ta mặc cái áo tang thì có phân biệt ờ, thứ tự tôn ti à, như thế nào con để tang cha mẹ thế nào cháu để tang ông bà thế nào chắc để tang cụ thế nào chút để tang kỵ thế nào màu khăn tang thế nào thắt cái gì, hoàng con dâu thế nào, con gái ra sao, con rể thế nào, con trai thế nào, chống gậy hay không, có rất nhiều thứ. Phải không? Đó. Thế thì đối với những gia đình ấy, chúng ta thấy mà à, chết như là ông bà cha mẹ à, chết trước mà là những người mà có công sinh thành dưỡng dục thì để tang là cái thời gian để mà mọi người tưởng niệm đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha, của mẹ, của ông bà và thể hiện cái sự đau thương tiếc nuối cho sự ra đi của họ. Thế ngoài ra còn cái, cái việc để tang còn có ý nghĩa mong muốn là người đã khuất thấy được cái tấm lòng của những người còn sống mà phù hộ cho người còn sống. Đấy, trong tâm lý mọi người là muốn thế. Ai chết rồi là lập tức mình nghĩ họ trở thành cái đối tượng rất linh thiêng có thể phù hộ được cho thân nhân con cháu cứ chết một cái là lập tức nghĩ thành linh thiêng như thế đó thế và dân ta thì vẫn có cái câu là nghĩa tử là nghĩa tận thưa đại chúng nghĩa tử là nghĩa tận có nghĩa là cái nghĩa cái tình đối với cái việc cái người chết ấy là cái nghĩa cuối cùng rồi và nghĩa tử là nghĩa tận cái nghĩa đối với cái việc chết với người đã chết ấy, là cái nghĩa tình cuối cùng không thể còn làm hơn được nữa đâu vì sau ngày này là hết gặp người ta rồi cho nên gọi là nghĩa tận là thế và chính vì thế cho nên à, dân ta rất trọng cái nghĩa tận này thường là dù có làm sao đi đâu thì cũng cố gắng đến với nhau để nhìn nhau lần cuối và để tiễn biệt nhau lần cuối chia buồn an ủi với gia đình của người mất đấy dân mình thì có cái đặc biệt là thế Đó, nghĩa tử nghĩa tận giận nhau gì thì giận thôi đến cái ngày chết cũng xí xóa thì xả cho nhau hết đấy, phải không? Đó. thế cho nên nói tang phục ấy, cái, cái, cái nghi thức tang lễ nó cũng là cái để thể hiện cái nghĩa tình này và trong cái nghi thức tang lễ tang phục thì nó đều có phân biệt là người thân người sơ và ruột thịt khác và à, hàng xóm láng giềng khác và có cả thứ bậc đấy con giai đội khăn gì con rể đội khăn gì con dâu đội khăn mặc áo gì con gái thế nào hàng cháu thì đội thế nào hàng chất thì đội khăn màu gì hàng chút thì đội khăn màu gì có quy định ừ, đó thế và không những người thân thích để tang mà kể cả những người ngoài có tình cảm đến phúng viếng thì cũng cũng có thể đeo khăn tang hoặc là lấy cái miếng vải tang này gắn lên trên cánh tay bây giờ người ta đổi mới người ta không đeo khăn tang mà người ta lấy cái cái cái băng băng tang nhỏ nhỏ đó, gắn lên trên cánh tay à, đó hoặc là gắn lên trên ngực đeo ngực đó thì chúng ta biết ấy, cái việc cái sự chết ấy, chẳng có ai biết trước được cả chẳng kể là trẻ hay là già à, già gì cũng chết trẻ cũng chết à, đồng xanh ấy, rất là nắm mồ của kẻ đầu còn xanh ở ngoài đồng ờ, đâu có phải là đợi đến già mới chết đâu người trẻ cũng chết như thường cho nên mới nói là sinh thì hữu hạn tử bất kỳ không ai hẹn được cái ngày ra đi thần chết không có báo trước cho chúng ta hiểu không? Đấy. những cái gia đình mà có ông bà cha mẹ mất trước con cái thì đó là cái lẽ rất là thường và người ta gọi như thế là thuận theo cái tự nhiên đại chúng chắc cũng đã từng nghe cái câu chuyện ở cái làng này có cái ông thầy đồ rất là giỏi chữ và cả làng thường hay đến xin chữ của ông tết nào cũng đến xin thầy để cho chữ thế có anh này thì anh đến tết năm ấy cũng đến xin ông thầy cho cái chữ và, vâng, và ông cho con cái chữ nào để cho nhà con là được nhiều phúc nhất ấy. <laughs> thế thì ông bảo được rồi ừ. anh về đi rồi để tôi viết xong rồi ờ, ngày mai anh đến anh lấy thế mai anh này đến đến hí hửng đến nhà ông mang lễ đến thế là ông ờ, mang ra cho cái cái, cái tờ giấy ông ghi chữ là gì à, cha chết trước con vợ chết trước chồng à, mà đấy <laughs> thế là anh này anh anh có tá hỏa lên mẫu số thầy ơi sao thầy, thầy, thầy cho con đấy tết nhất mà thầy cho con <laughs> chữ này thầy sao thầy lại đọc địa thế nghe không ừ. thế anh bảo sao anh lại bảo là tôi đọc địa thế anh không thích cái này à thế tôi tôi cho nhà anh là con chết trước cha <laughs> vợ chết trước chồng nhá mà chết như thế này gọi là chết gọi là không thuận đâu chứ còn tôi cho anh là cha chết trước con vợ trước chồng chết thế gọi là chết thuận và như thế gọi là nhà có phúc đấy đại phúc mới được thế ừ, thế là anh này nghe ông thầy nói thế là anh phấn khởi lắm ờ à, thế à thầy thế giờ con biết đấy hóa ra là thầy chúc cho nhà con là mọi cái được xuôi thuận hết à, chết thì đúng tự, đúng phần tự là cha chết trước rồi đến con rồi vợ chết trước rồi chồng đấy, thế thì gọi như vậy gọi là đại phúc đấy thì từ cái câu chuyện vui này thì thế là dân ta thì cũng có quan niệm là tất nhiên theo lẽ thường á, cha thì sinh ra thì già hơn con phải chết trước con mà cha mẹ phải chết trước con cái thì cái lẽ tự nhiên thường là thế thế nhưng mà thực ra thì cái sinh tử nó chả có cái quy luật như thế đâu thưa đại chúng và nhất là đối với con người chúng ta thì nó sinh tử nó rất là bất kỳ rất bất kỳ đó, cho nên là nó không đúng như vậy cho nên rất nhiều trường hợp là con cháu lại chết trước ông bà cha mẹ ừ. và người ta bảo như thế là chết như thế là nghịch với cái lẽ tự nhiên cho nên họ khi mà con mà chết trước cha mẹ thì mấy cái người mà khóc nhất là mấy người khóc thuê thì họ khóc thế nào lá vàng còn ở trên cây mà lá xanh rụng xuống trời hay trăng trời đó, lá vàng vẫn còn ở trên cây mà lá xanh đã rụng mất rồi đó thì người ta người ta nghĩ cái đấy là, là nó không thuận thế còn á, theo thọ mai ra lễ tức là cái sách dạy về tang lễ về ừ, chôn cất của việt nam mình dùng từ xưa đấy thì theo thọ mai ra lễ thì người ta nói là cha mẹ có thể để tang con cái ông bà cụ kỵ có thể để tang cháu chắt của mình người ta không không không cản cái chuyện đấy với thọ mai ra lễ thì người ta quan niệm cái việc để tang chỉ là cái việc để báo cho mọi người biết là nhà tôi có tang và, vâng, và tang đây là tang ai người ấy là ai là thứ bậc gì trong họ trong ừ, trong tộc thôi đó thế cho nên theo thọ mai ra lễ thì ông bà cha mẹ đều có thể để tang đối với con cháu chắc nếu mà chúng nó chết mình có thể để tang đó Tuy nhiên ở sách Thọ Mai Gia Lễ thì quy định như vậy, nhưng mà một số nơi, một số địa phương, nhất là miền Bắc chúng ta thì có quan niệm là phụ bất bái tử, tức là cha thì không lạy con. Đó, thế cho nên từ đó mà sinh ra cái việc là mới nói là người con mà chết trước thì cho là nghịch cảnh là bất hiếu, ừ, cho nên mới kiêng cha mẹ không để tăng con, rồi không đi đưa tăng con cho rằng như thế là nó trái với cái lẽ thường ừ. đáng nhẽ con cái sinh ra phải phụng dưỡng cha mẹ rồi tiễn đưa cha mẹ mới bây giờ con cái lại chết trước à, cho nên là ừ, họ mới nói là gì người đầu bạc không đi tiễn kẻ đầu xanh ừ. cái người đầu đã bạc là không tiễn kẻ đầu xanh sinh ra cái câu vậy người con chưa kịp báo hiếu cha mẹ đã trốn nợ trốn nợ trốn cái nợ cha mẹ bỏ đi rồi Đấy, thế và còn quan niệm cái quan niệm này họ còn đẩy nặng hơn đấy, đó là gì những người con mà chết trước cha mẹ đấy thì khi khâm niệm ấy, thì là thầy cúng phải đeo cái khăn tang cho cái người đã mất đấy đấy phải quàng đeo theo khăn tang và coi như là để tang cha mẹ trước mình, mình chết rồi nhưng vẫn phải để tang thế còn nếu mà người đó là người phụ nữ người người vợ mà chết hay là người con dâu mà chết mà tứ thân phụ mẫu hai họ vẫn còn thì người cái người con dâu đó phải đeo hai cái khăn tang ừ, tức là đeo khăn tang bên đằng nhà chồng đeo khăn tang cho bên đằng bố mẹ đẻ mình nữa đấy thưa đại chúng đấy có những nơi người to quan niệm rất là khắt khe như vậy đó thế thì bây giờ liên hệ với phật giáo chúng ta chúng ta thấy thế nào thì thưa đại chúng chúng ta đều biết sinh tử là lẽ tự nhiên không ai tránh khỏi phải không ừ, không ai biết trước ngày giờ ra đi của mình trừ các bậc thánh nhân và những cái bậc mà túc duyên rất là sâu dày mới có thể biết trước được ngày giờ mình ra đi. Còn tất cả chúng ta là không ai biết trước được, sinh tử lúc nào. Thế thì cái việc tổ chức tang lễ đều là do con người chúng ta đặt ra thôi. Nhờ? Nó tùy thuộc vào cái tập tục, truyền thống, văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của mỗi dân tộc. Mỗi địa phương vào, kể cả mỗi thời đại nó có khác nhau. Có khi cái thời đại này của dân tộc này thì người ta để tang như thế này, sang cái thời đại sau lại khác đi rồi, cải biến đi rồi. À, thưa đại chúng, cái tang lễ các dân tộc nó cũng thay đổi nhiều lắm chứ không phải là cố định đâu thưa đại chúng. Do nhận thức của từng cái giai đoạn lịch sử xã hội khác nhau. Rồi lại do cái tín ngưỡng rồi cái tôn giáo người ta có những cái quy định khi tôn giáo người ta thay đổi những quy định thì cái nghi thức tang lễ cũng thay đổi. Những người nào mà có tôn giáo, có tín ngưỡng thưa đại chúng, đó thì chúng ta hiểu được cái nghi thức tang lễ do con người đặt ra. Phải không? và bản chất của nó đó, thì cũng đều chỉ là bày tỏ cái tình cảm đối với người đã mất sự yêu mến tiếc thương à, kính tiếc kính trọng người đã mất rồi cũng là để thông báo với mọi người về cái sự ra đi này thế rồi cũng lại là cái để ứng xử với những người còn sống đối với nhau trong cái việc nhà mình có người mất thì những người hàng xóm đối xử với mình thế nào à, bạn bè ứng xử với người còn sống thế nào đấy chứ không phải nó chỉ việc với người chết đâu thưa đại chúng đấy cái tang lễ nó lại thể hiện cả cái, cái ứng xử quan hệ của những người sống với nhau như thế nào đấy ví dụ chúng ta thấy các vị quan chức ờ, à, lãnh đạo quốc gia mà mất ấy, thì phải tổ chức nghi lễ quốc tang vào đó thế đấy là người sống đối với người mất nhưng mà cũng lại là đối với cái gia đình dòng họ của cái người mất đấy nữa trân trọng họ vào đấy là coi như gọi là cái trong cái tang lễ này nó liên quan không chỉ đến người chết mà kể cả với những người sống với nhau đó thế cho nên thì chúng ta hiểu được cái bản chất của cái việc cái nghi thức tăng lễ mà nó phụ thuộc vào rất nhiều cái vấn đề thế thì cái việc để tang á, cũng có nơi gọi là chịu tang cái chữ chịu tang thường nó dành cho những cái người ở cái bậc dưới à, mà tang để tang bậc trên người ta gọi là chịu tang thế còn bậc trên mà, mà chịu gọi là để tang bậc dưới người ta gọi là chữ để tang vì cha mẹ để tang con thế còn con chịu tang cha mẹ à, đấy thường là như thế cái chữ chịu và chữ đẻ nó cũng là đeo khăn tang cả thôi nhưng mà người ta dùng hai cái chữ chữ đẻ và chữ chịu chữ chịu là thường dành cho cái bậc dưới mà mà đa, để tang bậc trên đó vậy thì cái sách thọ mai gia lễ họ hướng dẫn khá là chi tiết về các cái nghi thức tang lễ tất nhiên trong đó có những cái khá dườm già thế bây giờ cũng nhiều nơi người ta bỏ đi rồi phải bỏ đi rồi đó. cái việc đeo khăn tang thế nào đó. thế và thầy thì thấy ở miền bắc mình ấy, thì hầu hết ấy, là cha mẹ thì không có để tang con cháu ừ, mặc dù sách thọ mai ra lễ là đều cho phép để được hết cha mẹ ông bà có thể để tang con cháu được hết đeo khăn tang tất nhiên là không lễ bái không cha mẹ không lễ con không bái con không lễ nhưng mà để tang thì sách thọ mai ra lễ là cho phép thế nhưng mà dân ta thì theo cái truyền thống mà cho nên là cha mẹ hầu hết là không có để tang con không đeo khăn tang khi con mình nó mất cháu mình nó mất chỉ có con cháu để tang ông bà cha mẹ thôi cái đó thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể chấp nhận được à, có thể chấp nhận được cái đó không, không thành vấn đề thế còn cái việc mà à, quan niệm cái quan niệm như trong câu hỏi này bạn ấy nói là con cái chết trước cha mẹ ông bà là bất hiếu là cướp công là trốn nợ đời thì chúng ta cũng nên bỏ cái quan niệm này đi đại chúng ạ nên bỏ đi À, thực ra những cái người chết đấy họ có ý định là cướp công cha mẹ đâu họ có ý định trốn nợ đâu và họ cũng không phải có cái tâm hạnh cái tâm ý bất hiếu với cha mẹ có khi họ vẫn muốn sống để họ báo hiếu cha mẹ nhưng vì bệnh tình, vì tai nạn mà họ phải chết. Chứ họ đâu có cái tâm bất hiếu đâu. Đặc biệt chúng ta thấy trong chiến tranh, đất nước Việt Nam chúng ta qua bao nhiêu năm chiến tranh, các thanh niên rời quê xa cha mẹ ra chiến trường chiến đấu và hy sinh vì nghĩa cả, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hy sinh, cha mẹ vẫn còn. Thế thì làm sao có thể nói các anh anh liệt sĩ đấy các anh hùng liệt sĩ đấy là người bất hiếu được là là cái người trốn nợ đời được có đúng không đúng không đại chúng chúng ta không thể quy kết thế được chính các anh ấy là cái người mà trả cái hiếu cha mẹ mà trả cái hiếu lớn hơn là lấy cái hiếu lớn với hiếu với dân tộc hiếu với đất nước phải không để mà đền đáp cha mẹ và nghĩa lớn đấy đâu có phải trốn nợ đời thế cho nên chúng ta cứ cứ nói rằng con cái trước trước cha mẹ là bất hiếu là trốn ở đời cái đó không đúng và chúng ta nên bỏ à, thầy đề nghị là tất cả phật tử chúng ta bỏ quan niệm ấy đi mà mỗi người sinh ra đời là có cái thọ mạng riêng có cái nghiệp báo riêng và chuyện sinh tử của người ta cũng là riêng không phải con cái là cứ phải chết sau cha mẹ phải không có những cụ cụ sống đến trăm trăm mốt trăm linh mấy tuổi ấy, phải không rồi như con rồi cháu cũng chết gần hết rồi các cụ vẫn chưa chết thế thì làm sao mà có thể nói là người ta là bất hiếu được đấy là nghiệp duyên thôi theo đạo phật chúng ta thì thấy rất rõ chuyện sinh tử là việc nghiệp duyên riêng của mỗi người mỗi người có cái thọ mạng riêng cho nên không thể nói người ta chết trước cha mẹ là người ta bất hiếu là người ta trốn nợ là người ta cướp công cha mẹ không phải nhé mà do nghiệp của người ta phải ra đi hết thọ mạng làm người thì người ta ra đi đó hoặc người ta gọi là còn hết trả hết cái nợ trần gian họ đi thế cho nên chúng ta thầy đề nghị người bỏ cái quan niệm này đi quan niệm đấy không đúng thế còn cái việc mà cha mẹ đưa tang con cháu thì về mặt tâm linh nó có vấn đề gì không thì thưa đại chúng xin thưa đại chúng là không có vấn đề gì cả cha mẹ đưa tang con cháu là rất bình thường phải không? cũng giống như chúng ta là bạn bè chúng đến đi đưa tang người bạn mình mất mình chẳng họ hàng gì là bạn thôi và cái tình nghĩa đến tiễn đưa nhau tiễn biệt nhau lần cuối là việc nghĩa cử tốt đẹp lên làm trừ khi mình không có thời gian hoặc là mình làm sao bệnh tật thôi vào đó chứ trong cái việc mà tiễn đưa nhau ờ, ra cái nơi an nghỉ cuối cùng là cái việc đẹp rất là nên làm không có vấn đề gì về mặt tâm linh không có chướng ngại gì cả ở đây thì thầy chỉ có ờ, đề nghị một vài trường hợp thì chúng ta không nên ví dụ cha mẹ già yếu quá rồi à, bệnh tật nặng quá thì không đưa con vì nhiều khi là tiễn con ra đến mộ thì cha mẹ có khi là xót con thương con quá ngất có khi chết luôn ở đấy có những trường hợp bà mẹ bà vừa bệnh tim thế rồi con chết rồi tiễn đưa con thế là cuối cùng là cũng chết luôn đến mộ bà ngất bà chết luôn đấy những trường hợp thì chúng ta phải nên tránh nghe không cha mẹ bệnh tật già yếu thì thôi không nên đưa nhé chứ còn về mặt tâm linh thì không có vấn đề gì cả đấy thì thầy xin trả lời để cho bạn thanh hằng á, hiểu được vấn đề này là cái việc cha mẹ à, đưa tang con cái hoàn toàn là cái việc rất bình thường không có ảnh hưởng gì về mặt tâm linh nhé chúng ta chỉ tránh những trường hợp nếu cha mẹ bệnh tật yếu đau và ta biết rằng à, cái tâm lý nó không có lợi cho cha mẹ nếu cha mẹ mà tiễn con khi hạ huyệt con có thể những cái xúc cảm lúc ấy nó rất là mạnh khiến cho những người mà bệnh tim này những người mà đã huyết áp cao và có thể họ bị đột quỵ thì chúng ta cũng nên tránh thôi. Chứ còn không phải do yếu tố tâm linh, do đi đưa tang con mà bị cái điều này xấu, điều kia xấu là hoàn toàn không đúng, cái đó là mê tín. Thì kính thưa đại chúng, cái nghi thức tang lễ của người Việt chúng ta nó được đúc kết từ cái truyền thống xa xưa qua bao nhiêu thế hệ đến nay nó vẫn có những cái giá trị của nó và tùy vào văn hóa của địa phương vùng miền mà có những cái thay đổi nhất định phải thế thì chúng ta nên chúng ta nhất là chúng ta là phật tử thì chúng ta nên tiếp thu và có chọn lọc những cái gì mà tốt đẹp hay lợi ích của người xưa thì chúng ta giữ gìn và phát huy còn những cái gì là cổ hủ là lạc hậu là mê tín ờ, là bất lợi là không đẹp thì chúng ta sẵn sàng chúng ta từ bỏ nhé chúng ta bài trừ đó mới là cái tinh thần của một người đệ tử Phật à, học Phật Pháp, hiểu biết về vấn đề. Đó, thì Thầy xin trình bày cái vấn đề này như vậy để đại chúng nắm được và đại chúng cùng hiểu để thực hành cho tốt nhé.